Má à, thằng kia cúc luôn rồi không? <laughs> cúc luôn. Khó mà, game này khó mà anh em. Game này bên anh em nhìn bên kia kìa. Nautilus rồi Manfire Ui rồi ôi Rồi dắt yeah, Nautilus Manfire dắt cái bộ ba là bộ ba bức tử Ui sợ quá sợ quá Còn bên mình nha uh, Nearly uh, The Witch uh, Cosmo Lulu Ui rồi nó mà càng vô là chỉ có đi Hên cả là được con ira, ira nó kiểu như cũng xem semi tăng tí Chỉ mà pit mấy con như ven này thôi đi luôn Thiệt Người già là có kinh nghiệm Người trẻ có cái gì Người trẻ là có sức Đấy người trẻ lại cho đi bằng nhau vì nó còn sức mọi người già làm quân sư đưa ra những cái chiến thuật đấy Nếu chơi hệ tâm linh mà Hiếu biết mà Mày Bồ thẳng tiến cho Hiếu ừ. Chết rồi Chết. Thằng Jack với thằng uh, Nautilus Hai thằng này như đua hay sao thì mình thấy hai quả mít đều có dắt với Nautilus đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đừng có chơi cái kiểu đấy thằng này đua rồi địt mẹ thằng danh con này mày vô bruh ai da đi anh em ơi quý ơi tường quý ơi cứu tao cứu tao cứu tao cứu tao cứu tao cứu tao đi đi đi đi đi mang vai dưới đồng kìa Trời ơi Không có đục nổi anh em ơi Ơ kìa Đúc đúc đúc đúc đúc có Baron anh em nhỉ Có Baron anh em nhỉ Đây là một câu yêu thương em để... Ok ok ok ok ok, kẹp thịt anh em, kẹp thịt anh em Rồi cái dàn tăng cơ nó khỏe má ơi đây ta bút máu nè Được. <laughs> dàn tăng cơ khỏe khỏe khỏe thực sự <laughs> Thôi chết rồi Quýt này đi lạc rồi Thôi đi luôn rồi Mà đi lạc rồi Chết Bạn ơi đây bạn ơi đây bạn ơi Đây bạn ơi Hay hay hay hay hay hay à? Baron, Baron nhà, Baron nhà Đồng anh em ơi, đồng anh em ơi, đồng bốn em ơi, đồng bốn em ơi, đồng bốn em ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi Tôi chết, tôi chết, tôi chết, tôi chết Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây Ở ừ, kìa ติดกองไหมตัวเมาเมาเมาเมา à, thằng kia cúp luôn rồi không <laughs> cúp luôn ok ok ok bút bút bút bút bút bút bút bút cho đại ca bút cho đại ca một thằng win anh em win này win này win này win này win này win này win này win anh em này còn thở là còn gở mẹ mày còn thở là còn gở còn thở là còn gở nhá win rồi win rồi ai à hay quá, hay quá, team hay quá Hy vọng đúng người anh em ạ, hy vọng Ira là đúng người đấy Nước rồi này Rồi Con thở là con gở Nó phải thế Chơi game mà nó phải thế Nó phải như vậy